chào tất cả anh em nha thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu tới anh em một số cái bộ đồ chơi để hỗ trợ cho anh em đi đánh bầu cua thì ờ, trước khi mình mình chỉ cho anh em trước khi mình hướng dẫn cho anh em chơi thì mình nhắc lại để cho anh em nhớ trước khi mà anh em suy nghĩ tới đồ chơi về cái mảng bầu cua này thì anh em chỉ nhớ là đồ chơi nó chỉ có hai đường để chơi thôi một là anh em chơi bằng cái hộp và hai là anh em chơi bằng cái nắp còn cái đĩa này là không có đường chơi nha thì ở cái phần hộp bầu cua thì anh em sẽ có hai loại để lựa chọn một là anh em lựa chọn cái bộ hộp tức là đi chơi anh em vẫn phải bỏ hộp vô nhưng mà nó sẽ có hai bộ một là bộ có tan hai là bộ không tan bộ có tan thì à, đây là cái cục rung của cái bộ chip số mặt thì tức là đi chơi anh em chỉ cần bỏ một hộp vô thôi còn cái cục rung này anh em sẽ đeo trên người thì mỗi một mặt nó sẽ rung một kiểu khác nhau để cho anh em phân biệt anh em chơi nói chung là nó rất là dễ này con nít đánh cũng được còn cái bộ thứ hai là bộ hộp báo rung không tan thì ở cái phần công tan này thì mình đã cấy thuốc vô trong cái hộp nói chung là nó vẫn phải bỏ hộp mình vô nhưng mà mình đã cấy thuốc trong này thì vẫn phải đeo máy ở trên người để đánh nhưng mà chỉ đánh được hai mặt chẳng hạn như làm vô mặt con cua thì chỉ đánh được con cua với con bầu làm con cá thì đánh chỉ được đối diện với con cá đánh được hai mặt thôi nha còn à, cái bộ thứ ba là mình chuyển qua cái đường mình chơi bằng à, nắp bằng thùng bằng thau thì à, ở đây là cái tô camera thì tức là cái thau này mình đã cấy ghép độ chế camera vô bên trong của nó rồi đi chơi thì anh em không cần phải mang đĩa không cần phải mang hộp mình chỉ cần bỏ cái thau này vô là mình có thể chơi được còn à, ở cái phần cái thau này thì khi mà làm hoàn thiện xong thì nói chung là nó giống thật tới 95 phần trăm anh em à, người ta test đồ của anh em chơi cho thoi đèn thoải mái cho thử 500 nói chung là làm tất cả về cái hình thức bên ngoài để kiểm tra nói chung là thoải mái cái tô cái thau cái thùng khi mà làm xong thì nói chung là rất là đẹp nhìn mắt thường thì mình dám khẳng định là không thể nào bạn em phân biệt được đâu là cái tô chợ đâu là cái tô công chuyện cho nên cái vấn đề mà bị người ta kiểm đồ thì anh em cứ yên tâm nhưng mà cái phần này thì mình anh em lưu ý nha khi mà cắt cái nắp này ra hoặc là đập cái nắp này ra thì chắc chắn bên trong nó sẽ có tan đó là cái phần này mình dặn trước còn mẫu mã thì cái loại nào mình cũng làm được đây là cái thùng sơn nè hoặc là anh em có thể chơi bằng cái à, thùng nhôm hoặc là thùng giấy nói chung tất cả các loại chơi cái mẫu nào thì cứ ờ, gửi cái mẫu đó lên đây mình sẽ làm được cho anh em còn cái cách chơi nó cũng dễ thôi đi chơi thì ờ, hộp ai cũng được đĩa ai cũng được chỉ cần bỏ cái nắp thì cứ lắp xong thằng nào lắp cũng được thì anh em sẽ có cái điện thoại ờ, trắng đen để anh em coi cái kết quả ở bên trong thì nó sẽ nổi qua cái điện thoại này cho anh em thấy ở cái phần điện thoại để mình coi á anh em thích thì có thể lấy cái điện thoại mà mình làm sẵn nè điện thoại cục gạch này về anh em coi trực tiếp còn không thích thì anh em có thể cài trực tiếp vô cái điện thoại cảm ứng mà anh em xài hàng ngày cũng được nói chung cái vấn đề đó thì không phải lo còn cái màn hình này coi thì từ 5 ờ, đến 7 mét đối với cái loại thường còn đối với những cái mặt hàng cao cấp thì nó coi từ Nam vô Bắc vẫn thấy đây dáng này nè nai tôm cá nè thấy cả ba con đấy cứ sóc xong sóc bao nhiêu cái cũng được nha thì mình chỉ cần bấm cái này lên là mình thấy dáng này mình thấy hai con tôm còn một con thì nó nằm ở xét viền này mình không thấy được hai con tôm nè cứ lắc xong là mình thấy bấm lên là thấy nè ván này mình đánh con cá nè tiếp tục nai gà chuẩn 100% có nai gà nè đó thì uh, đồ chơi bầu cua thì nó chỉ có vỏn vẹn vài món vậy thôi nắp camera với lại hộp chip với lại hộp cảm ứng chỉ có ba loại nữa thôi thì anh em đi lấy hàng anh em lưu ý ở cái vấn đề đó tránh trường hợp lấy những mặt hàng tầm bậy về anh em bị lừa lại cộng thêm những cái mà mình về mình đánh nó thua tha nữa thì à, anh em nào có nhu cầu lấy những cái bộ này về sử dụng hoặc là có gì thắc mắc thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em bày cho anh em những cái cách chơi mà nó mới nhất cũng như là những cái đồ chơi mà nó hiệu quả nhất thì à, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha